xin kính chào tất cả quý vị cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh sổ số miền Nam của mình. Và hiện tại bây giờ à, theo khung giờ của sổ số miền Nam đã là đoạn không? 16 giờ 51 phút ngày 12 tháng 2 năm 2023. Và trước mắt quý vị đây chính là cái bảng à, cái à, xin à, xin lỗi các bạn. Trước mặt quý chị và các bạn đây chính là cái bảng giao diện của kênh sổ số miền Nam của mình đúng không? ạ Thì à, kênh của mình có à, do bị sập cho nên mình có phát hành trên hai kênh đó là sổ số miền Nam của mình thì quý à, chị đi qua thì nhớ mất chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn được cái kênh để ủng kênh đúng không ạ để kênh có thêm động lực tốt nhất à, phát triển lên và đưa ra những con số những cái dự đoán tốt nhất cho tất cả mọi người đúng không ạ và ngày hôm nay xin cảm ơn 57 lượt xem của tất cả quý chị cũng như là 5 lượt like đúng không ạ thì mình hy vọng rằng lượt like lượt xem của tất cả mọi người à, dành cho kênh sẽ đi lên đúng không ạ sẽ đi lên để kênh à, nối tiếp chuyện ngành thông cũng như chia sẻ những đường cầu à, cho tất cả mọi người đúng không ạ ở kênh của mình chia sẻ là hoàn toàn miễn phí rồi cho nên anh chị em đi qua thì bớt nước thời gian để lại cho kênh một nút like để ủng hộ tinh thần cho kênh để mình à, tiếp tục lên video cũng như phân tích ra những con số để dự đoán cho tất cả chúng ta chơi hàng ngày đúng không ạ và trước mắt quý anh chị tất cả mọi người đây chính là các bản kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ của sổ số miền Nam mở thưởng ngày 12 tháng 3 năm 2023 gồm có ba đài đó là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt đó. Thì đầu tiên ở đài Tiền Giang chúng ta có đầu có số 12 và đuôi là có số 56, tổng 1 và là càng 1. Tiếp theo Kiên Giang chúng ta có đầu là có số 55, đuôi là có số 74. Tiếp tục là tổng 1 đúng không ạ? Càng 4. Và Đà Lạt chúng ta có đầu có số 16 và đuôi là có số 98, tổng 7 và là càng 8. Rồi, thì kết quả đã ra thì chúng ta cùng ờ, điểm qua kết quả ngày hôm nay cũng như đưa đến cái phần ờ, đối chiếu của kênh của mình chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ? Và kênh của mình theo tuần tự thì xem mình sẽ có à, điểm qua kết quả và đối chiếu trên kênh và tiếp theo mình sẽ chỉ à, những cái đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta dựa vào đấy chúng ta chơi áp dụng chúng ta chơi đúng không ạ? thì mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi thì anh chị em đi qua thì nhớ bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để mình có động lực tốt nhất để đưa ra những con số cũng như lên kênh đều đặn cho tất cả quý anh chị chúng ta chia sẻ mỗi ngày đúng không ạ và à, đối với kênh của mình chia sẻ thì mình có chia sẻ cho tất cả mọi người những cái đường cầu theo những thứ tự đó là những cái đài chính các bạn nhé các bạn có yêu cầu à, chia sẻ những cái đài nào hoặc là bạn có à, đóng góp gì về kênh thì các bạn bình luận vào phần bình luận của kênh các bạn nhé mình sẽ luôn luôn à, lắng nghe và luôn luôn à, để tâm tới những cái lời nhận xét của tất cả mọi người đúng không ạ thì à, đầu tiên mình ở ờ, Tiền Giang mình có bao lâu cho tất cả mọi người đó là 4664 đúng không ạ thì nhìn trên bảng kết quả của chúng ta rất tiếc tuyệt vời đúng không ạ 46 đã đổ nhân 2 rực rỡ đúng không ạ kênh liên tiếp chuyện ngày ăn thông thật sự mà nói là liên tiếp chuyện ngày ăn thông các bạn khá là tuyệt vời quá là rực rỡ rất tiếc là cái lượt xem cũng như lượt like của tất cả mọi người hơi ít dành cho kênh đúng không ạ mình à, hy vọng rằng tiếp tục nối chuyện ngày ăn thông thì kênh của mình sẽ được nhiều lượt like nhiều lượt xem hơn để cho mọi người biết đến kênh được mình của mình được nhiều hơn thì hy vọng rằng tất cả mọi người đều chia sẻ giới thiệu bạn bè anh em biết đến kênh của mình nhiều hơn đấy là nhiều người biết đến kênh mình thì à, sẽ chắc chắn là nhiều người sẽ chiến thắng vào bờ đấy là cái niềm vui à, của mình sẽ được nhân cao hơn đúng không ạ 6446 thì à, 64 à, không xuất hiện mà 46 của chúng ta xuất hiện được hai ngày rồi đúng không ạ tiếp theo kiên giang thì mình có chốt cho tất cả mọi người đó là 2552 đúng không ạ 2552 thì à, khá là tiếp 2552 của chúng ta không xuất hiện ở đài à, Kiến Giang rồi và tới Đà Lạt thì uh, bao lô 10 lót 01 đúng không ạ 10 lót 01 thì tiếp ở đây về 00 các bạn cũng khá là tiếp đấy 10 01 đúng không ạ như vậy thì cái đường cầu ngày hôm qua mình có chỉ cho tất cả mọi người ở đài Đà Lạt để à, hàng trồng buộc ba hôm đó thì ngày thứ tư là cầu nó đã bị gãy rồi và đầu đuôi sau ba đài đó là à, năm bốn bốn năm không hai hai không à, chín chín và tám mốt đúng không ạ thì à, nhìn trên bảng kết quả chúng ta cũng đã thấy rồi còn 99 à, mình có chốt kép 99 thì nó về 98 đúng không ạ khá là tiếc chúng ta chỉ chật chật đúng một số duy nhất thôi đúng không ạ hàng đơn vị chúng ta đã bị chật đúng không ạ hàng 98 à, ở đây 99 cũng khá là tiếc nhưng mà không sao đó. nhìn chung kết quả thì ngày hôm nay chúng ta cũng gặp Thái là thành công ở đài tiền giang với con ba lô 46 x 2 rồi thì à, xin chúc mừng những anh những chị à, cô gì chú bác chúng ta đã gặp Thái được thành công à, theo chương trình của mình ở đài tiền tiền giang thì mình xin chúc mừng tất cả mọi người đúng không ạ thì mình nói rồi kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí à, anh em yêu mến kênh thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn được cái kênh để ủng hộ kênh là mình sẽ Ờ, để có động lực tốt nhất mình sẽ đưa ra những con số cũng như đưa ra những cái dự đoán à, tốt nhất cho tất cả chúng ta để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ? Và sau đây mình sẽ đến phần à, mình sẽ à, bắt à, chỉ cái đường, đường cầu chính ở đài thành phố Hồ Chí Minh cho tất cả mọi người để chúng ta à, được biết à, anh chị nhé. Rồi cái đường cầu này thì mình tiếp tục mình sẽ bắt cái biên độ của nó uh, à, 3 ngày cho tất cả mọi người đúng không ạ mình sẽ bắt cái biên độ 3 ngày cho tất cả anh em để chúng ta tham khảo và đường cầu này thì mình sẽ bắt từ ngày à, từ ngày 15 tháng 1 các bạn nhé 15 tháng 1 mình sẽ bắt cái đường cầu này à, từ ngày 15 tháng 1 cho tất cả chúng ta đúng không ạ à, xin lỗi các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nhé mình sẽ bắt ở đài thành phố Hồ Chí Minh đợi mình một lát để à, mình à, xem cái đường cầu này xem nó có ổn định hay không các bạn nhé và cái đường cầu thì à, mình có xem thì nó cũng à, tỷ lệ về cũng khá là đều các bạn nhưng mà do thời gian mình à, có công việc đột xuất mình không thể chia sẻ cầu ngày hôm nay được thì mình à, xin à, thật sự xin lỗi các bạn và mình có nghiên cứu số rồi thì mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người vào ngày mai sau các bạn ở ờ, thành phố hồ chí minh sẽ có con hai ba 32 và đồng tháp mình sẽ có con lô đó là con 55 68 và cà mau sẽ có con 85 58 đầu đuôi số ba đài đó là 232 8 454 787 và con uh, 959 ạ rồi cho nên là những con số tham khảo cho tất cả quý vị à, tất cả anh chị em chơi tham khảo vào ngày mai ngày thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2023 đó tất cả mọi con số mọi dự, dự đoán của mình đưa ra thì hoàn toàn là miễn phí anh chị em đi qua nhớ một chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn được cái kênh để ủng hộ kênh và cuối video xin kính chào và hẹn gặp tất cả mọi người chúc cho chúng ta luôn luôn gặp nhiều chiến thắng gặp nhiều thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đúng không ạ quý vị đừng quên để lại cho kênh một nút like để mình có cơ hội để à, mình tiếp cận với nhiều anh em mình sẽ có chia sẻ những cái đền cầu đầu nuôi một tổ lô hàng ngày cho tất cả các bạn các bạn nhé xin kính chào và hẹn gặp lại